thì ở đây thì anh thấy có cái cửa hang này anh thấy có cái cửa hang này thì cửa hang này cũng không to lắm nhưng mà bên trong thì không biết là sẽ như thế nào nên để thử lấy đèn soi nào em em cầm cầm đèn cho anh cái nào cầm đèn cho anh đấy xin phép uh, các ngài uh, thần núi thần hang ở đây nhá để uh, cho chúng cháu là được ghi lại hình ảnh một chút ạ đây các bạn ơi ở bên trong hang này bên trong hang thì nhìn nó cũng hung hút hung hút ở bên trong ấy nhưng mà nó tối quá nên là bên trong thì khá là rộng mọi người ạ bên trong thì khá là rộng đưa đưa anh thử cầm cái soi đây mọi người xem này bên trong thì khá là rộng nhưng mà bên ngoài cửa hang thì nó nhỏ hẹp thôi đấy thì đây chắc là chính là hang nơi ở của vị thần thần hang thần núi đây chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sơn Lâm TV nhá Thì à, hôm nay là mình lại có một cái video rất là mới Để truyền tải cho tất cả quý vị và các bạn biết đến một cái à, hang động Và cái hang động này á, nó rất là đặc biệt Bởi vì đây nó là chính là một cái nơi để cho người đồng bào dân tộc Hơ Mông ấy Họ thờ cúng thần núi, thần hang, thần rừng Vào những cái ngày đầu năm mới các bạn thì hôm nay là đồng hành cùng với mình là có bạn Sử Mèo đây các bạn này Đấy, trong cái à, video lần trước, hôm trước là mình có à, đến chơi nhà bạn ấy và vào ngồi ăn cơm cùng với cả vợ chồng bạn ấy có cái món ờ, thịt treo các bếp rất là ngon rất là đặc biệt đấy các bạn đấy hôm nay anh em mình ờ, đi lên trên để khám phá để thăm về cái cái hang gọi là hang gì hang à, nếu mà theo tiếng mông em tiếng mông thì gọi là cát chuồn lanh cát chuồn lanh dịch ra có thể gọi là hang ngựa cũng được ừ. à, tiếng mông thì à, người ta gọi là can chuồn lanh à, dịch ra tiếng việt tiếng người kinh mình ạ nhá tiếng ờ, người dân tộc kinh ạ thì gọi là hàng ngựa các bạn ạ đấy thì cái quá trình cái đường đi thì nó cũng rất là hiểm trở nó rất là khó khăn nhưng mà anh em mình thì cũng vượt một đoạn đường rừng khá là dài để đi lên được đến đây rồi nhưng mà lên đến đây thì mình mới có một cái vị trí nó gọi là nó hơi bằng phẳng một chút để mình đặt máy quay và mình ghi lại những cái hình ảnh giới thiệu đến cho các bạn còn bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu để đi lên bên trên hàng nhá bởi vì nó cũng gần đến rồi các bạn ạ đây là cái quá trình đường đi à, lên cái hang gọi là hang ngựa ấy các bạn nhá Gọi là hang ngựa mà cái hang cái này là là người dân tộc đồng bào Hơ Mông ở đây ấy, Họ sẽ uh, lên đây để uh, cúng kiểu như là cúng rừng, cúng hang ấy Cúng rừng, cúng hang uh, vào những ngày đầu năm uh, của người đồng bào dân tộc ấy các bạn Đây là cái quá trình đường đi Quá trình đường đi lên cái hang đấy các bạn này hang đấy thì đây nó cũng ngay ở gần bên trên này rồi anh em mình thì cũng đã lên đến chỗ chân chân của uh, vị trí nơi mà đặt cái uh, ban thờ để cúng hang ấy thì nó ngay sát trên này rồi đường đi đây thì khá là treo leo và nguy hiểm luôn các bạn ạ đây nó là một khu vực núi đá núi đá xanh núi đá rất là nguy hiểm và cũng là một nơi rất là đẹp các bạn nhé kia đúng không à. đi theo cái lối kia à? đúng rồi phải à, đi qua lối này và vâng. ở ngay à, đằng sau cái cục đá này sau sau cái tảng đá này rồi đúng không rồi, sau tảng đá này chứ, ờ. chứ không phải cả, cả cái tảng đá này đâu ờ. <laughs> ở bên đằng sau cái tảng đá to đấy các bạn này đấy bây giờ thì anh em mình sẽ phải đi theo lách theo cái khe đá kia nhá em đi trước đi em đi tông đây phải tối <laughs> nay đi phải bỏ bỏ bỏ dây bỏ bỏ tông luôn à <laughs> bỏ, bỏ tông luôn ờ nhưng mà chỗ chỗ này có vẻ nguy hiểm đấy em em trèo lên trước đi nhá chỗ này em trèo lên trước cái xong rồi là em cầm máy quay cho anh thôi bởi vì là em lên đi em cứ lên à, chỗ này em có khi phải kéo anh rồi cái này cái này phải kéo đấy. phải kéo kéo anh rồi xong em dẫm lên trên này đi rồi ok mình <laughs> phải vừa nhờ bạn xử bạn hỗ trợ lên các bạn hỗ trợ mới lên được ở bên trong này mình thấy có một cái hàng này à, tối lắm không nhìn thấy gì các bạn thôi kệ đi mình tiếp tục đi lên trên nhá nói chung là hôm nay không mang đèn ờ ở ừ đấy nhở quên mất mình không đem cái đèn đi đúng không <laughs> đem cái đèn đi thì hợp lý quá đây đường đi lên bên trên nữa đây các bạn này rất là treo leo hiểm trở ờ à người đồng bào dân tộc ấy, thì họ phải ờ, vượt qua tất cả những cái treo leo những cái đường đi khó khăn như thế này thì mới lên được cái vị trí để mà mà làm cái lơi ờ, lơi cúng rừng lơi kiểu thờ thần hang thần thần rừng ấy các bạn thì bắt buộc là là người dân họ phải vượt qua những cái đường này đây có khi là chỗ này thôi em cứ lên đi em cứ lên đi em, em kéo tay anh không thôi đây anh bấu vào đây được anh bấu vào những cái rễ cây này anh đi đi, đi được em lên lên đi Ôi Cũng khá là khó đi các bạn nhé Ơ Em em cầm máy cho anh chỗ này phát nào Đây đây em, em cầm máy. Ờ. Ok cầm đấy cho anh nhá cầm máy. Vâng. Đây các bạn ơi <laughs> Xin chào các bạn nhá Các bạn nhận cho mình không Đang đi lên một cái uh, hẻm Kiểu khe núi các bạn Ôi là khó đi ấy Treo leo lắm Được chưa? được. Đây xe lặn từ từ để anh anh lên ờ, đấy đã nào ôi ok đây. đây các bạn ơi anh em mình cũng đi lên đến cái vị trí đó rồi wow đây đây này đây là trang nơi ở đây đúng không em vâng đây chính là cái nơi mà người đồng bào dân tộc họ đặt ban thờ để để à, làm cái lời thờ cúng thần hang thần rừng ở đây đúng không? Vâng. thần núi. Ừ. Thế là theo như cái truyền thuyết ở đây thì truyền thuyết về cái hang với cả nơi ban thờ này thì thì nó như thế nào em có lắm được không? Thì theo như các cụ kể lại thì ngày xưa ờ, có người đã từng à, bắt gặp mà thần cái thần núi thần thần hang này này. Ừ. Đó, nó miêu tả thì cái thần này là nó là giống như ờ, một ờ, nó có hình ảnh giống con người ấy mà nó ừ. bé tí thôi nó chỉ to bằng này thôi à, à, nó chỉ to bằng bắp tay thôi ờ ừ. có nghĩa là là cái vị thần thần thần thần hang này đúng không vâng. là người người dân bản mình là ngày xưa là có bắt gặp vâng. thì gọi là cái thời các cụ ừ. Đấy, thì cho nên là người ta mới cúng bái tại nơi này à. và cũng kể lại rằng ngày xưa là ở trên ờ, từ cái thời nào mình không rõ nhưng mà cũng kể lại là trên cái bản 8 này là nó trên bản này là có một vị ông vua thì người ta đánh mãi không được mà người ta phải uh, mổ trâu để uh, thờ tại nơi này à thì người ta mới đánh đuổi được ông uh, ông này chạy mất à có nghĩa kiểu như là ông này gọi là rất giàu ừ, rất kiểu như là vua chúa ở đây ấy, đúng, không? đúng đúng rồi đấy nó kiểu như là... là vua chúa cai quản cái khu vực này ấy đúng rồi nó gọi là một ờ, vị ờ, vương ở đây ờ thế xong rồi là người dân ở đây là họ phải phải phải đem trâu lên đây mổ và đúng. thờ cúng ở đây để đánh đuổi đúng rồi. cái cái cái vị đấy đi đúng rồi ờ thì ở đây thì anh thấy có cái cửa hang này ừ. anh thấy có cái cửa hang này thì cửa hang này cũng không to lắm nhưng mà bên trong thì không biết là sẽ như thế nào nên để thử lấy đèn soi nào em em cầm cầm đèn cho anh thế nào cầm đèn cho anh đấy xin phép uh, các ngài uh, thần núi thần hang ở đây nhá để uh, cho cháu là được ghi lại hình ảnh một chút ạ đây các bạn ơi ở bên trong hang này bên trong hang thì nhìn nó cũng hun hút hun hút ở bên trong ấy nhưng mà nó tối quá nên là bên trong thì khá là rộng mọi người ạ bên trong thì khá là rộng là đưa đưa anh thử cầm cái soi đây mọi người xem này bên trong thì khá là rộng nhưng mà bên ngoài cửa hang thì nó nhỏ hẹp thôi đấy thì đây chắc là chính là hang nơi ở của vị thần thần hang thần núi đây đúng không và ngày xưa là các ờ, các cụ ngày xưa đã bắt gặp vị thần hang thần núi ở nơi đây và sau đó là đặt luôn một cái ban thờ để hàng năm vào những ngày đầu năm là sẽ lên đây để uh, kiểu như là cúng ờ, lúi cúng hang đúng, đúng không vâng ừ. đấy đây là những cái nơi vị trí Nếu còn ngày những ngày bình thường mà những cái cái lễ cúng mà tổ chức vào những ngày đầu năm như này ấy, thì mọi người sẽ đem những cái vật phẩm gì lên để cúng em nhỉ à, ví dụ như uh, gà này hoặc là lợn này đấy. ừ gà lợn thế không thế có ví dụ trâu bò à, ngựa ngủng các thứ con vật to thì có ấy bao giờ những cái vật to đấy thì ờ, dân bình thường như mình thì chắc cái ờ, bây giờ thì chắc không có ừ. thì ờ, như cái thời các cụ thì với các ông thì thường thường là người ta hay cúng như thế ừ. còn bây giờ dân mình thì nó cũng gọi là nó không không như cái lúc đấy nữa rồi ừ. bây giờ ừ, nhiều nhất thì cũng gọi là cúng ờ, gà là đa số ừ, cúng gà mới cả cúng cúng lợn cái thứ rồi đúng không lợn ờ đấy ở bên phía bên dưới này thì đây anh thấy có một cái kiểu như là cái bếp đun đây cái bếp uh, lò à, thế là nếu như mà những cái đồ cúng mà đem lên trên này ấy, thì thường thường là làm sẵn từ nhà hay là đem lên đây để ừ, mới làm à em nhỉ phải đem lên đây thì mới làm chứ có nghĩa là mình đem lên đây đem sống lên đây đúng không đúng rồi. đem chẳng hạn đem gà sống lên đây sau đó trên trên này mổ trên này phải ờ, đem lên đây mổ đây để uh, cúng tế cúng bằng gà sống luôn à ừ. đem lên đây cúng tế bằng sống xong mình mới uh, luộc chín đây à Rồi, xong anh em có thể đánh ăn tại đây xong mới về hoặc là cúng tế xong mình mới đem uh, gà hoặc là lợn ăn chín để đem về ờ ừ có nghĩa là tất cả những cái đồ cúng này thì là mình phải là cúng tế là bằng đồ sống hết đúng không cúng bằng đồ sống sau đó là uh, cúng xong thì mình bắt đầu mình mới à, đem uh, nấu chín đúng rồi. rồi ăn uống ở đây một phần đến sau đó có thể đem về nhà nữa đúng không phải uh, đem uh, hương này giấy này ờ. cúng đàng hoàng mình mình còn phải ờ, bê lên trên cái cái cái này này để cúng tế ờ phải bê lên trên cái cái chỗ kiểu cái Đấy. cái ván kê là kiểu như là cái bàn cái bàn cái, bàn kiểu như bàn thờ ấy đúng không đúng rồi. ờ đem bên đấy ờ, để cúng nhưng mà cúng này thì uh, người đồng bào dân tộc mình là cúng bằng tiếng người mông mình luôn à hay là ừ, bằng người mông có nghĩa là những cái câu mà để cúng để khấn về cái thần rừng thần núi thần hang này thì em có có biết câu nào không thì cái đấy thì <laughs> em chắc cũng không hiểu lắm vậy ừ. Ờ. thường trường là toàn là các ờ, cụ các ông ờ, thì người ta à, quen toàn các bậc bề trên rồi đúng không đúng rồi, mình thì mình vẫn chưa chưa thấy cái đấy bao giờ ừ. Và bây giờ thì chắc là anh em mình cũng xin phép để đi xuống thôi cái quan trọng để mà người dân họ lên trên này được ấy, thì là một cái gian nan cái quá trình gian nan về đường đi các bạn nhé con rắn lột da đây đâu <laughs> ờ có Thế thì chắc là ở gần đây rồi Đúng không? Vâng. Ồ, đây Có khi nào là nó lại, lại loanh quanh ở trên này không đấy, trên cây này không đấy? <laughs> Hả? Nó chủ yếu là ở trong uh, trong hang đá rồi đúng không? Ừ, có cái cái cái xác uh, con rắn à? Cái da da lột đấy gì? Vâng, vâng. Nhưng mà những cái da lột này thì mình có phát hiện được là loại gì loại gì không? Có. Ở đây thì những cái loại rắn hổ chúa các thứ thì chắc là cũng sẵn lắm nhỉ ờ. bởi vì em còn bắt được về ngâm rượu đấy mị <laughs> đúng không đúng rồi bắt được con cả ngâm cả một bình đấy gì đây mọi người nhá cái đường đi ở đây thì nó khá là khó khăn đấy chính vì những cái này là nó là những cái thử thách để cho người đồng bào dân tộc họ đem được những cái ờ, lễ phẩm lên đây để cúng thần uh, núi thần uh, hang các thứ trên này các bạn đấy cái quá trình để đi lên được trên này là khá là vất vả nhá không phải là đơn giản chính vì hôm nay thì mình cũng ờ, bỏ rất là nhiều tâm huyết ra để mình ờ, ờ, đi lên trên này để ghi lại những cái hình ảnh về những cái nơi thờ cúng rừng cúng hang của đồng người đồng bào dân tộc ấy những cái văn hóa của người dân tộc ấy những cái phong tục riêng của của họ ấy để cho truyền tải về cho các bạn xem nhiều các bạn ở dưới đồng bằng cũng chưa biết về những cái phong tục truyền thống của, của người dân tộc như nào ấy bây giờ chắc là có khi mình đi xuống thôi các bạn ạ đây lại là một cái quá trình đi xuống <laughs> các bạn nhé đi theo những cái vách đá treo leo như thế này để ờ, có được những cái hình ảnh như thế này truyền tải về cho các bạn đấy thì mình cũng đã phải uh, nhờ bạn uh, gọi là bạn xử mèo đấy các bạn xử <laughs> mèo xử uh, bạn ấy uh, đã đưa mình lên trên này Bây giờ thì anh em mình cũng đã quay lại được cái chỗ ban đầu đây rồi nhưng mà bây giờ để đi xuống được dưới chân kia thì nó còn khá là xa đấy các bạn ạ và khá xa đấy ấy cái gì đấy đá nan à đây các bạn này. đi theo cái con đường đường rừng thôi vì vừa vừa lát nãy mình đi lên đấy lát nãy mình đi lên là cái đường nó rộng quá ấy, xong rồi là mình không không không không uh, cầm máy không ghi được ấy cho nên là mình phải lên đến chỗ này nó quang hơn đấy thì mình mới bắt đầu mới ghi lại được hình ảnh để truyền tải cho các bạn đấy ô đi đường này được á vâng, ờ, ờ, ờ đấy vừa nãy thì lúc lên á anh em mình đi một cái đường khác đường ấy nó rộng lắm các bạn phải chui qua những cái bụi cây những cái bụi cây kiểu như là chui như con lợn rừng chui rúc <laughs> Bây giờ thì đi men theo chân của núi đá này Đi men theo chân núi đá này để đi xuống à, Đi xuống ờ, bên dưới chân thì còn khá là xa nữa đấy à, Nhưng mà đi đường này có xa hơn đường kia không? Cũng như nhau thôi Cũng như nhau thôi à? Nhưng liệu có dễ đi hơn không? Ồ, tóm lại là đường đường này thì nó cũng tất tất kiểu này rồi đúng không nhưng mà cái này thì đây cái trên này là cái đường bậc thềm, bậc thang bình là à đây, đây, đây, cái quả núi tôi cái uh, đây là kiểu gọi là theo cái đường bậc thang để đi men lên uh, cái cái cái đỉnh của cái uh, cái, hang lúc nãy đấy đúng không đúng rồi, cái hang cao cái hang đá đấy nếu mà nên đi lên đỉnh đấy là phải đi theo cái đường uh, bậc thang này gọi là là tiếng người mông gọi là cái gì gọi là các chuồn tái thì đây gọi là chuồn tái chuồn gọi là hang ờ, hang thang hang đường thang ấy hang đường thang ừ. thì là người dân bản ờ, trước nếu như các em mà có đi lên trên đấy là đi phải đi bằng con đường này lên đấy đúng không nhanh thì phải đi đường này cho vượt lên đỉnh núi thì phải đi đường này nhanh ờ nhưng mà nguy hiểm cũng không nguy hiểm không đây là nó có từng bậc thang lên là giống như mình trèo thang ấy ờ ừ. thôi cái này thì chắc là mình không lên nữa đâu em ạ bây giờ mình sẽ đi xuống đi bởi vì không là muộn đấy ừ. thôi bây giờ chắc anh em mình sẽ đi xuống thôi các bạn bây giờ thì anh em mình cũng đi xuống uh, gần đến chân rồi các bạn ạ Đấy nhưng mà trong cái video này thì cái nội dung chính mà mình muốn truyền tải cho các bạn là về cái hang ờ, kiểu như là hang thần thần núi thần rừng ở đây ấy của người hơ mông họ để à, một cái lời thờ cúng ngày đầu năm cúng rừng cúng núi ấy đấy còn theo như truyền thuyết mà bạn à, bạn sử bạn kể lại theo như các cụ nói đấy thì đó là một nơi à, bắt gặp một à, vị thần, thần hang Và chính cái nơi đó là cái nơi để đặt làm ban thờ vị thần núi thần hang luôn các bạn Và bây giờ thì chắc là mình cũng xin phép kết thúc video đây Bởi vì trong cái video lần này là mình cũng muốn truyền tải đến cho các bạn như vậy thôi Còn à, về những cái phong tục hay là về những cái gì đó mà của người dân tộc họ còn rất là nhiều những cái phong tục những cái văn hóa nó khác biệt so với người đồng bằng thì mình sẽ truyền tải thêm cho các bạn vào những cái video lần sau nhé. Bây giờ xin phép được kết thúc video và xin chào quý vị và các bạn.